Kính thưa đại chúng, trong kinh thì Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều phải nhờ ăn uống mà duy trì mạng sống. Và chúng sinh thì có có bốn cái cái phương cách ăn. À, có bốn phương cách ăn. À, hôm nay thầy chia sẻ với đại chúng về bốn cái phương cách ăn này một chút để chúng ta hiểu hiểu thêm về cái chuyện ăn của chúng ta. Chúng sinh có bốn cái phương cách ăn. Thứ nhất thì gọi là đoàn thực. Thứ hai là xúc thực. Thứ ba là tư niệm thực và thứ tư gọi là thức thực cái chữ thực nghĩa là ăn nhỉ thế thì đoàn thực nghĩa là cái gì đoàn thực nghĩa là chúng ta ăn bằng miếng như từng miếng từng miếng này này hay gọi là thức ăn vật chất để nuôi cái thân này gọi là đoàn thực à, cái chữ đoàn đến tức là từng viên viên từng miếng một ấy gọi là đoàn đó nó cũng là viên tròn lại thời xưa ở ấn độ là người ta ăn người ta bốc người ta viên lại đấy từng miếng từng miếng một ấy đấy, cho nên có cái chữ đoàn đoàn nghĩa là viên là tròn là từng miếng nhỏ thế nhưng mà cái nghĩa sâu xa của chữ đoàn thực này này chính là cái thức ăn vật chất để nuôi cái tấm thân vật chất này và con người chúng ta con bò con trâu à, con gà con vịt vân vân là ăn từng miếng từng miếng đó thế nhưng có những cái loài nó không phải ăn từng miếng thế đại chúng thấy như con run ở trong bụng chúng ta nó có miếng đâu nó có miệng ăn đâu nó ăn bằng toàn thân nó luôn nó ngấm thức ăn vào người thân nó đúng không đó cho nên con run nó cũng ăn nó ăn bằng toàn thân nó không ăn từng miếng nhưng cũng gọi con run là ăn đoàn thực đấy là những cái những phần vật chất vi tế cho nên cái thức ăn gọi là ăn đoàn thực á ăn đoàn thực là thức ăn vật chất để nuôi cái thân vật chất này của chúng ta trong thức ăn vật chất này nó có những cái dưỡng tố để nó nuôi cái sắc mạng của chúng ta nó được sống, thưa đại chúng. À, đó thì đấy gọi là thức ăn đoàn thực nhé. Đấy, đoàn thực. Cái, cái thức ăn thứ hai gọi là xúc thực. Một cách ăn nữa của chúng sinh đó là xúc thực. Xúc thực nghĩa là sự tiếp xúc. À, chúng ta có sáu căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn. Thì sáu căn này tiếp xúc với sáu trần cảnh là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Mắt thì nhìn thấy sắc, tai thì đón nhận âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm vị, thân thì xúc chạm mà ý thì tiếp xúc với pháp trần. Khi chúng tiếp xúc như vậy á, thì nó cũng là một cái dạng ăn cho đại chúng. Phải Chính là chúng ta cũng đang thọ nhận đấy, thì xúc thì sẽ sinh ra thọ mà. Chúng ta sẽ thọ nhận tất cả những cái đó và, và nó là một cái, cái thức ăn của chúng ta Đấy, cái xúc này là cái thức ăn của chúng ta để chúng nhớ nha mắt chúng ta hàng ngày tiếp xúc với những hình ảnh gì thì coi như là chúng ta ăn cái đấy đó à, ăn cái đó đó cái, cái môi trường của chúng ta như thế nào à, là chúng ta tiếp xúc môi trường ấy thì nó tạo thành một cái thức ăn đấy chúng ta mới thấy cái nhìn của phật giáo nó rất là tổng quát nó rất là sâu xa chứ không phải chỉ có mỗi cách ăn bằng miệng mắt cũng ăn tai cũng ăn mũi cũng ăn tiếp xúc là có ăn rồi đấy thế cho đây gọi là chia ra một cái cách thôi đương nhiên thưa đại chúng trong cái xúc thực này này thì có cả đoàn thực khi chúng ta mà đặt thức ăn vào miệng đấy đấy là tiếp xúc đấy đấy cũng gọi là xúc thực nhưng cũng là đoàn thực nghe đó thế nhưng mà cái xúc thực này nó sâu hơn cái đoàn thực nữa. Ví dụ chúng ta nghe một cái tin vui hay một tin buồn, nghe một cái tin buồn giống như chúng ta ăn phải món ăn không tốt mà đau khổ khiến cho mình thân thể mình đau khổ. Nghe một cái tin vui thì tự nhiên giống ta được ăn một cái món ăn giàu năng lượng, tự nhiên ta thấy ta khỏe lên. Thấy không? Chứ đấy là thức ăn đấy. Thế cho nên xúc cũng là một thứ thức ăn, một cái thức ăn cho nên gọi là là xúc thực nuôi dưỡng cái tấm thân của chúng ta Đó. thì chúng ta thấy là cái xúc này nó ảnh hưởng cho rất là nhiều cho nên người ta mới nói là là sao anh nói bạn của anh là ai thì tôi sẽ nói anh là ai hàng ngày anh tiếp xúc với ai này anh chơi với ai quan hệ với ai anh nói được ra thì tôi sẽ nói anh là ai Nghe không? đấy cũng là từ cái xúc thực này đấy thưa đại chúng chúng ta tiếp xúc với ai tiếp xúc với cái gì nghe cái gì nhìn cái gì phải không? chúng ta sẽ đi theo cái khuynh hướng đó. đó. Cho nên đại chúng mới thấy như vậy, từ đây chúng ta thấy cái xúc thực này nó, nó rất quan trọng để chúng ta cần rất cần phải có một cái môi trường tốt cho chúng ta. Cái xúc thực này nó chính là trần cảnh, là môi trường của chúng ta đấy. Cho nên nếu chúng ta mà có một cái môi trường xấu, sinh sống trong môi trường xấu thì chúng ta rất dễ xấu đi. Wow. À, cho nên người ta gọi gần mực thì đen, gần đèn thì dạng là chỗ đó là xúc thực đấy ừ, cho nên tại sao giống như chùa chúng ta là một cái môi trường tốt thì con người vào đây sẽ được tốt lên thế còn nếu chúng ta mà vào một cái môi trường xấu vào ở đấy nó không có những cái, cái duyên để tu hành rèn rũa thì chúng ta sẽ trở thành con người xấu lúc nào không hay cái thức ăn xấu ấy cái xúc thực xấu ấy nó khiến chúng ta trở nên thành một con người xấu thưa đại chúng à, Ờ, vào cái môi trường xấu một thời gian lại trở thành đầu trộm đuôi cướp <laughs> đáng nhẽ thành con người đạo đức hiền lương thì lại trở thành một kẻ đầu trộm đuôi cướp là do cái xúc thực xấu đấy thưa đại chúng à, cái môi trường cái thức ăn của chúng ta xấu đấy nhá cho nên cái xúc thực này thời nay thì thưa đại chúng cái xúc thực này nó ảnh hưởng lắm cái môi trường của chúng ta môi trường sống chúng ta bây giờ nó xấu rất nhiều đại chúng thấy không bước chân ra ngoài xã hội biết bao nhiêu những cái cảnh nó có thể làm cho con người ta hư hỏng. Cho nên thanh niên bây giờ nếu không được dạy dỗ giáo dục kỹ thì hư hỏng rất là nhiều vì cái xúc thực rất là xấu. Một cái môi trường ngoài xã hội vào nó khiến cho à, nếu mà các, các cháu không được rèn rũa kỹ à, hay không có người kèm cặp kỹ là rất dễ do xúc thực xấu khiến các cháu trở nên con người xấu. Đó, cho nên đại chúng hiểu cái xúc thực nó phải rộng như vậy nhé tất cả những cái tiếp xúc của chúng ta đều là món ăn của chúng ta đấy à, chúng ta thích cái gì chúng ta ưa cái gì xem cái gì ngắm cái gì nhìn cái gì nghe cái gì nó đều trở thành thức ăn của chúng ta ừ. Đó. chúng ta ưa ở gần người hiền thiện thì chúng ta sẽ trở thành cái người người lương thiện tốt đẹp chúng ta ưa cái người xấu thích người xấu gần người xấu nhiều chúng ta sẽ trở thành người xấu vì họ trở thành thức ăn của mình rồi thức ăn xấu họ tiêm nhiễm cho vào trong tâm chúng ta những cái xấu nghe không? đó để chúng ta hiểu cái chữ xúc thực nó rộng rãi như vậy nghe không? cái thứ ba là tư niệm thực tư niệm thực chính là gì chính là những cái suy tư ý nghĩ tư tưởng của chúng ta Đấy, nói như thế nó dễ hiểu mà và thưa đại chúng suy tư của chúng ta à, sau khi tiếp xúc rồi chúng ta sẽ sinh ra tư tưởng à, à, gọi là người ta gọi là xúc rồi tác ý <laughs> tư tưởng suy nghĩ thì suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta cũng coi là một cái loại thức ăn đấy. Cho nên nếu chúng ta nghĩ về điều xấu nhiều thì chúng ta sẽ tự đầu độc cơ thể chúng ta. Chúng ta nghĩ về những điều tốt đẹp, cao thượng thì chúng ta tự bồi bổ cho thân tâm chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành con người cao thượng tốt đẹp. Còn chúng ta mà thường nghĩ về những điều xấu, hoặc những cái điều tệ hại, những điều bất thiện thì chính chúng ta dần dần trở thành con người bất thiện là do chúng ta được nuôi dưỡng bằng tư niệm thực xấu. Đó, đại chúng thấy không? Đấy nhé, Đạo Phật thấy sâu như vậy đấy. Suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta cũng là một thứ thức ăn đấy, thưa đại chúng. Đó. Vậy cho nên ai muốn mình được trở thành một con người tốt đẹp thì chúng ta phải ăn những thức ăn tốt đẹp. Tức là chúng ta phải tác ý khởi những cái ý nghĩ tốt đẹp, à, đừng khởi những ý nghĩ bất thiện, à, những ý nghĩ tiêu cực, à, biết bao nhiêu người khởi những ý nghĩ tiêu cực rồi tự đi đến cái chỗ kết liễu của đời mình đấy thưa đại chúng phải không? khởi những ý nghĩ tiêu cực rồi thì bắt đầu ma xui quỷ khiến nó xúi thêm vào cuối cùng là đi đến cái chỗ kết liễu đời mình thưa đại chúng khổ không đấy là do mình ăn phải thức ăn độc thức ăn độc nó cũng làm mình chết vậy đấy thức ăn đoàn thực này này ta phải ăn phải thuốc độc ta cũng chết thì suy nghĩ mà độc hại thì cũng làm chết chúng ta được chứ có gì đâu <laughs> đại chúng đó thế cho nên chúng ta thấy đức phật thấy sâu như vậy cơ mà vào tư niệm thực suy tư ý niệm của chúng ta tư tưởng của chúng ta cũng là một loại thức ăn đấy nó có thể làm cho chúng ta được lành mạnh tốt đẹp nó cũng có thể đầu độc chúng ta có thể sinh ra bệnh hoạn cho chúng ta về tâm hồn ấy thưa đại chúng tâm hồn bệnh hoạn thì thân thể cũng sẽ bệnh hoạn thôi hai cái nó cũng rất là liên đới với nhau phải wow. không đó đấy là cái tư niệm thực cái thứ tư đức phật gọi là thức thực nhà thức thực ở đây ấy, là gì? Chính là cái nhận biết của chúng ta. À, sáu căn nhận biết sáu trần, nó là thức đấy, thưa đại chúng. Và thức này á, nó cũng là cái tâm để cho chúng ta đi đầu thai. Tất cả từ đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực nó đều được trở thành thức thực đấy thưa đại chúng là chúng ta do có cái thức tất cả chúng sinh chúng ta là do có cái thức này cái thức này nó là cái bao nó chứa tất cả những cái kia thế thì mỗi tâm niệm của chúng ta mỗi tiếp xúc của chúng ta nó đều trở thành cái thức và chỗ đấy cái thức nó tồn tại cái thức nó duy trì ở trên tất cả những cái đó cho nên cái thức này lại trở thành một cái, cái nguồn thực phẩm để nuôi dưỡng cái thân tâm chúng ta và thân tâm chúng ta đời sau luôn cho nên trong kinh mới nói thức thực nó chính là cái tâm đầu thai thưa đại chúng hàng ngày chúng ta làm gì là chúng ta đang tạo ra những cái thức thực đấy à, nghĩ gì làm gì nói gì à, là chúng ta đang tạo ra cái món ăn của thức của tâm thức và món ăn này nó sẽ sinh ra một con người mới trong kiếp sau cho chúng ta chúng ta như thế nào là do cái món ăn của thức thực này đấy cho nên thức thực này cũng gọi là là tâm đầu thai ừ, đấy nhé Thì thưa đại chúng nó phức tạp lắm đấy thì tất nhiên tất cả chúng sinh ấy, đều có bốn cái cách ăn này vào đoàn thực xúc thực tư niệm thực và thức thực tất cả chúng sinh phàm phu trong cái cõi dục này đều có bốn cái cách ăn này hết đấy thưa đại chúng đấy và chúng ta rõ nhé về những cái này thế thì à, cũng nhân đây thì kể câu chuyện vui mà để chúng ta hiểu thêm về cái, cái tư niệm thực cái thức thực vào có cái gia đình nhà cái anh chàng này thì nghèo à, nhà thì đông con bốn đứa con nghèo có không phải bữa cơm nào cũng có thức ăn thế thì anh ta mới nghĩ ra là anh ta lấy một cái cái cái cái, cái khúc gỗ mít vàng ấy, xong anh ta đẽo thành một con cá không? đeo thành con cá rồi anh mới treo lên sàn nhà trong cái chỗ trên bông cơm thế rồi đến bữa ăn thì dọn cơm ra thì anh ấy, vợ chồng rồi bốn đứa con ngồi đi ăn thì anh bảo bây giờ thế này quy định là trước khi mà các con mà vạc cơm thì cứ ngửa mặt lên nhìn vào con cá rồi chép miệng một cái thế xong rồi vài miếng cơm coi như là mình đã được ăn cá rồi <laughs> ăn cá rán rồi <laughs> đấy, đấy cả câu chuyện con cá gỗ đấy thế thì mấy đứa con rất là tuân thủ và ba đứa lớn nó rất tuân thủ coi như nó, nó há miệng nó chép một cái xong nó vài miếng cơm nhưng mà cái thằng thứ tư thì nó rất là tham ăn háu ăn cho nên nó không chép một cái nó chép liền ba bốn cái <laughs> nó mới ăn miếng thế là thằng anh nó mới mách bố nó bảo bố ơi Đấy, thằng tư là nó tham lắm nó cứ chắp bốn cái liền thì nó mới ăn ừ. <laughs> mách bố nó ừ. thế bố nó bảo thôi kệ nó nó ăn mặn thì cho nó chết khát <laughs> và vâng. đây là câu chuyện vui thế nhưng để chúng ta thấy đấy cũng là một cách đấy là gì đấy vừa có xúc thực ở đó đấy thì không có gì không có đoàn thực đấy có xúc thực và có tư niệm thực phải nhìn thấy con cá là tiếp xúc rồi với sắc trần thế rồi tưởng tượng nghĩ là mình đang ăn miếng cá ở trong bụng đó đấy là tư niệm thực đấy thưa đại chúng đó. và tư niệm thực ấy nó sẽ tạo thành một cái thức nữa cho nên có cả thức thực wow. đấy thầy nói câu chuyện vui đấy, câu chuyện gọi là con cá gỗ nghe không? để đại chúng hiểu à đấy chúng ta có những lúc mà lại ăn cả bằng tư tưởng như thế tưởng tượng như thế thế thì kính thưa đại chúng nói về ăn thì tất cả chúng sinh và à, trong cái thế giới pháp giới này đều đều có cái sự làm sao để duy trì được cái mạng sống của mình, để sinh tồn. Đó. Thì trong cái việc sinh tồn này thì cái việc mà dành phần thức ăn là cái việc mà đặt lên hàng đầu đấy. Đó. Nào, đặt hàng đầu. Ờ, đặt hàng đầu. Tất cả chúng thấy các loài đều dành phần ăn hết á. Thế cho nên mới nói câu làm sao? Con chim nhiều khi chết vì mồi, con cá cũng chết vì mồi lưỡi câu, wow. Đó, con ruồi chết vì mật, đều là vì miếng ăn đấy thưa đại chúng con chó cắn nhau hai con chó cắn nhau cũng vì miếng ăn vì khúc xương đấy. thế và thưa đại chúng trong miếng ăn ấy, nó lại không phải chỉ là cái sắc tứ đại miếng ăn đương nhiên ấy, là được cấu tạo từ tứ đại là đất nước gió lửa đúng không thức ăn nào cũng thế là chỉ là thành phần là tứ đại thôi thế nhưng mà trong miếng ăn ấy, nó lại có thêm cái nữa nó là có hương có vị nữa à, thưa đại chúng chứ không phải chúng ta chỉ ăn về mặt lượng đâu mà ăn này có hương có vị nữa thế và chính cái vị này này nó mới lại khiến cho chúng sinh tham đắm nếu mà vị đó ngon ngọt vào hợp ý mình thì tham đắm muốn ăn nhiều ăn nhiều để kéo dài cái gì cái khoái lạc của, của thức ăn của vị dục đấy hương dục vị dục thực ra là thế là chúng sinh là ưa khoái lạc cho nên thực ra ví dụ như là ăn mà thưa đại chúng bây giờ chúng ta giống như là chúng ta mà, mà ăn cái gì nó nhạt như rơm á như cỏ thì chẳng ai muốn ăn nhiều đâu đúng không nhưng mà ăn thấy nó ngon nó ngon nó ngọt nó bùi nó béo nó đậm đà ví dụ thế vì nó cái vị ngon ngọt ấy cho nên chúng ta mới tham mới thích ăn nhiều ăn nhiều để cho chúng ta được kéo dài cái cảm thọ khoái lạc của vị dục này thôi đó cho nên vì thức ăn ấy đáng nhẽ thì nếu mà nó không ngon không có cái vị ngon thì cũng nhân loại chẳng ai ăn nhiều đến thế đâu à, để ăn cho đỡ đói thế nhưng vì nó lại ngon đấy vì cái vị nó ngon cho nên chúng ta chết vì cái vị đấy cho nên mới sinh ra là ăn nhiều đó. tham ăn và ăn nhiều chính là vì cái vị này đó nha à, chúng ta nhớ năm 1945 dân ta đã trải qua một cái nạn đói kinh hoàng đúng không chết hơn hai triệu dân cơ mà dân ta bị đói lắm thầy nghe có người lúc đó nhiều nhà phải ăn cả cám lợn cám lợn cũng không có mà ăn phải đi tìm những cái cỏ những cái rau linh tinh mà ăn mà đến lúc có chỗ rau cỏ cũng không có mà ăn cho nên chết mới nhiều thế từ này chúng chết đến hơn hai triệu người cơ mà cái dịch covid bây giờ cả thế giới mới chết có hơn 5 triệu khoảng năm sáu triệu người thôi thế nhưng mà <laughs> riêng cái nạn đói của chúng ta năm 45 mà chết hơn 2 triệu dân thì đại chúng thấy nó khủng khiếp thế nào đói quá chết vì đói đấy thưa đại chúng thế cho nên ấy, cái, cái, cái đói lúc ấy nó khủng khiếp lắm lúc ấy mọi người chỉ mong làm sao có cái thức ăn để mà ăn và ăn được no thôi lúc ấy là chỉ ăn cho no thôi mà vì vậy cho nên sau khi mà hết năm 45 đấy và đến lúc mà, mà có lương thực trở lại để chúng biết nhiều người vì đói quá ăn nhiều quá lúc là nghĩ ăn cho nó bỏ cái những ngày đói ăn nhiều quá đến lúc no trở thành bội thực và lại chết vì bội thực và cái số lượng những người chết về bội thực ấy cũng không phải là ít đâu thưa đại chúng đó ăn no quá rồi chết ấy. mới là cơ thể nhiều ngày nó đói tự nhiên bây giờ mình tống vào thật nhiều nó không kịp tiêu hóa kịp nữa rồi cuối cùng bội thực chết đấy thưa đại chúng sợ thầy nghe có những câu chuyện mọi người nói những người chết bội thực không phải là là ít đâu trong cái cái đợt mà sau cái dịch sau cái nạn đói đấy ừ. đó. thế cho nên ấy, cái thời đó cái thời đói kém ấy, thì mọi người chỉ mong sao mong sao ăn cho no thôi wow. ăn no và mặc ấm là quý lắm rồi thế còn chúng ta thời nay thì thầy nghĩ cái nhu cầu ăn no mặc ấm nó không phải là nhu cầu ừ, gọi là trọng yếu nữa mà bây giờ nhu cầu của chúng ta là ăn ngon mặc đẹp có phải không bây giờ, giờ người ta thực phẩm nó rất là nhiều rất dồi dào có lẽ bảo nhà nó bị đói không có cơm ăn thì rất là hiếm cùng lắm đến một số các cái vùng bà con dân tộc thiểu số vùng, vùng sâu vùng xa vào thế thôi chứ còn nhìn chung ờ, dân ở dưới các miền xuôi này chả có nhà nào đói nó không có thức ăn mà ăn nữa ờ, chỉ ăn làm sao cho nó ngon thôi đó thế nhưng tuy rằng bây giờ là ăn làm sao cho ngon nhưng không phải vì thức ăn dồi dào thế mà chúng ta đã hết cái tính tham ăn đâu cái tính tham ăn vẫn còn vẫn rất nhiều người vẫn còn tính tham ăn vào cái này là cái dục tham của chúng sinh đó. cho nên ấy, chúng ta mới thấy bây giờ tại sao cái bệnh béo phì nó nhiều nhất là trẻ con đúng không trẻ con trên thế giới giờ mắc bệnh béo phì rất nhiều cái này đều là do cái tội tham ăn hết đấy đó cái tội tham ăn hết ừ. và tham ăn là một cái thói xấu, một cái tính xấu, chẳng ai ưa cả. Xã hội nào cũng chê trách cái kẻ tham ăn, đúng không? Cho nên mới nói là sao? Đời khen những kẻ hay làm, đâu ai khen kẻ ăn tham bao giờ, <laughs> thưa đại chúng. Đó. Đời người ta khen người hay làm chứ, đâu có khen cái kẻ hay ăn, tham ăn đâu. Đó. Và để nói về cái chuyện ăn này thì Thầy xin kể một, một hai câu chuyện vui để chúng cùng nghe, nhưng mà nó cũng rất là thâm túy. Đời người ta phê phán cái thói tham ăn Đấy. cái câu chuyện thứ nhất ấy, có tựa đề là nói tắt à, đại chúng nghe à, hôm nay cũng làm bài giảng trong những ngày đầu xuân thì nói đại chúng thấy nó cũng rất vui nghe không thì có một cái anh chàng này ấy, tính rất là tham ăn hễ ngồi vào mâm ấy là cắm đầu chú mục vào những cái món ngon để anh chiến đấu thôi phải không gấp là gấp lấy gấp để Đó. thế thì cho nên trong khi ăn ấy, vì anh tham ăn cho nên anh rất ngại nói chuyện ăn mà nói chuyện thì nó mất thời gian đó nhiều khi mình nói chuyện thì người khác đã gắp bất phần mình rồi nữa <laughs> đó nên cho nên anh rất ngại nói chuyện trong mâm cơm hôm ấy thì à, hôm ấy là có cỗ đấy nên cỗ cưới gì đấy thế thì cái anh bạn cùng ăn ấy anh thấy anh này chăm chỉ gấp quá anh tìm cách để phanh lại không à, thế anh mới hỏi đấy. Ừ, anh hỏi thế này anh hỏi là ờ, thưa ông thế chẳng hay là ông người ở đâu ta ông là người đâu vào ngồi mâm nhưng không biết ai ở đâu ở đâu ở thế ông này thưa ông thế chẳng hay ông là người ở đâu ạ <laughs> thế thì cái anh chàng tham ăn này anh trả lời nào đại chúng biết không đây đây không nói là tôi người ở đây mà nói đây tiết kiệm <laughs> nói tắt cho nhanh à, nói xong chữ đây cái anh lại cắm cổ và anh gấp à, dạ. thế thì anh kia anh bảo thế anh lại lại anh kia anh cũng chưa tha anh bảo thế, thế thưa ông là thế ông thì sinh hạ được mấy cô mấy cậu ạ ừ, thế thì chúng ta xem cái anh này anh trả lời thế nào anh trả lời mỗi câu mỗi <laughs> mỗi tức là có mỗi đứa <laughs> nói rất là tắt ừ. rồi lại cúi xuống cắp ừ. thế thì anh kia anh này vẫn còn tiếp tục anh hỏi thêm nữa là thế, thế, thưa ông là thế các cụ thân sinh của ông là, là còn cả chứ ạ à? mà không thế hỏi về bố mẹ đấy thế chúng ta xem cái anh anh tham ăn này anh trả lời thế nào hỏi đến bố mẹ <laughs> đấy nhé ờ, đáng nghĩa là bố mẹ là cái đối tượng mình cung kính mình phải trả lời thế nào nhưng mà vì anh tiết kiệm lời nói để còn còn, còn dành thời gian để mà gắp để mà ăn cho nên anh nói nào để chúng biết anh hạ một câu là gì tiệt là chết hết rồi đấy <laughs> tiệt chết hết đó đấy thì tựa đại chúng rồi anh lại cúi xuống anh gắp ừ. thế thì chúng ta thấy câu chuyện này gọi là câu chuyện có tựa đề là nói tắt chúng ta thấy anh nói tắt là cực tắt rồi đúng không người ta hỏi như thế mà anh chỉ nói được câu ở đâu thì anh nói đây <laughs> mấy người con mỗi <laughs> à, các cụ thân sinh còn ông tiệt chết hết rồi thế để mà gắp mà cái câu chuyện thì nó là câu chuyện hài nhưng mà để chúng ta thấy là gì người ta cũng phê phán cái thói tham ăn ăn mà quên hết cả nhân cách và vâng, mất hết cả sĩ diện đó. thì ăn mà thực sự thưa đại chúng tuy câu chuyện này là câu chuyện hài nhưng mà Thầy nghĩ rằng trong đời cũng không phải là hiếm những người như thế đâu. Có đấy, có đấy, ừ, chứ không phải không. Những người họ tham ăn tục uống như vậy, ừ, ăn rất là tham, rất là tục. Vào mâm cơm là chuối mũi xuống là gắp, không còn biết ai. À, đến lúc ngẩng đầu lên thấy mọi người đâu hết rồi. <laughs> đó, đó. Người đời, thế gian ta cũng rất phê phán. Đó, dạ, không? Một câu chuyện nữa, Câu chuyện này thì Thầy nghĩ chắc cũng nhiều người biết. Thầy cũng xin kể cho chúng câu chuyện bánh của tao <laughs> đâu. Vào. Wow. Có một ông lý trưởng á, ở một cái làng nọ, tính cũng tham ăn lắm. Hôm ấy thì ờ, trong làng thì ờ, có đám cỗ, mời ông ấy, thì ông đi, ông cho một thằng hầu đi theo. Thế đến khi vào ngồi vào mâm thì trong mâm thì cũng rất nhiều món ngon, đặc biệt hôm ấy là có mấy cái, cái món bánh, chắc là bánh bánh dập, bánh giếc gì đấy ngon lắm. Thế thì ông ăn thì cũng thoải mái rồi nhưng bây giờ ông thấy vẫn còn ngon cho ông muốn là lấy thêm lấy về nhưng giờ mình là lý trưởng mà mình lấy mình bỏ túi thì thì sợ mấy ông cùng mâm cũng cười cho thế thì thằng hầu nó đứng bên cạnh ông, ấy, ông bốc luôn mấy cái bánh ông đưa cho thằng hầu ông bảo rằng ông này con cầm lấy Thấy không? thế thì thằng hầu thì nó biết đâu tưởng là ông cho thế là nó cầm nó ra ngoài nó bóc nó ăn ông ông đưa cho nó ông còn nháy nháy mắt cơ mà nháy nháy mắt ý là mày cầm lấy nhưng mà cầm lấy cho tao đấy hiểu không <laughs> cầm lấy cho tao. thế thì thằng hầu nó đâu có biết nó lấy hầu trình độ nó cũng có hạn làm sao nó biết được thế là nó cầm bánh ra đứng ra chỗ kia nó bóc nó chén không? ăn cơm xong rồi bắt đầu là thầy trò đi về trên đường về <laughs> thì thầy chúng biết sao à, thì nó nó đi trước ông ấy ông bực ông bảo mày là bố tao sao mà mày đi trước tao thế <laughs> thế thì nó đi tụt đằng sau nó tụt đằng sau thì ông bảo thế tao có phải là tù nhân đâu mày đi sau mày mày mày mày mày mày rong tao đấy à? mày dẫn giải tao đấy à thế thì nó lại nó không biết là sao lại đi ngang bằng với ông <laughs> ông bảo thế mày là bạn tao à mà mày đi bằng với tao <laughs> thế nó bảo con thưa ông là thế con đi trước ông cũng không cho đi con đi sau ông bảo không được đấy con đi bằng ông cũng không được thế bây giờ ông dạy con con phải thế nào <laughs> ông bảo thế nào cái gì đánh của tao đâu <laughs> đấy tức là chúng, <laughs> câu chuyện bánh của tao đâu à, câu chuyện rất là vui ừ, rất là hài à. nhưng mà để chúng ta thấy là gì đấy cái người tham ăn vậy đấy vì tham mà rồi rồi sinh ra dối rồi sinh ra sân vào à, thù đó chứ thù thù cái thằng bé đấy đó chứ à. có thể về rồi ông sẽ tìm cách ông cho cho những cái trận đòn đó, thì chúng ta thấy không từ cái tham tham rồi sinh sân sân rồi bắt đầu thù hận và bắt đầu ác hại đó thì chúng ta thấy cái đó là cái, cái rất là xấu nhá. Nhưng câu chuyện tuy là nói là chuyện hài nhưng nó cũng nói đến cái chuyện người xưa người ta cũng phê phán cái thói tham ăn vào cho nên đúng thật gọi là khen kẻ hay làm chứ đâu có khen kẻ tham ăn bao giờ là như vậy đấy tham ăn là một thói xấu một tật xấu một tính xấu vào ờ, và nó thật sự nó, nó Tuy rằng ăn là có ăn thì mới sống, nhưng mà ăn như thế nào? Phải Cho nên ấy, ca dao tục ngữ xưa đấy người ta cũng chê trách lắm, vào không? chê trách những cái người tham ăn tục uống vào uh, ờ, phàm phu tục tử như thế này chê lắm đó cho nên người xưa nói sao miếng ăn là miếng tồi tàn mà mất ăn một miếng là lộn gan lên đầu miếng ăn quá khẩu thành tàn mà vì ăn mà nhục họ hàng cũng dơ đó người xưa người ta người ta phê phán lắm đó. ăn thế nào miếng ăn quá khẩu thành tàn miếng ăn qua cái miệng thôi là nó thành tàn tức là thành cái đồ dơ rồi thế nhưng mà vì ăn mà nhục nên họ hàng cũng bị bị mang tiếng theo đó. mất ăn thì lộn gan lên đầu đấy nó lên đầu đấy và chúng ta thấy mà người xưa người ta cũng phê phán và thời nay thì cũng thế thôi à, ai ở đâu mà xuất hiện cái người tham ăn thì mọi người đều không ưa đâu mà cái tham ấy nó rất là là xấu nó mang tính chất cái, cái con thú con vật nhiều ừ. cho nên là người thì nó phải khác và này chúng biết là cái tham ăn và tham ăn nhiều nó còn có những cái những cái tệ hại kéo theo nha thầy nhớ hồi bé bà mẹ thầy ấy, khi mà thấy ai mà tham ăn ấy, là cụ hay quở lắm cụ bảo là gục đầu vai vế mà ăn không kịp thở mà khi ăn gục đầu vai vế nghĩa là ngồi ăn cơm này này thưa đại chúng cúi gằm cái đầu xuống dưới cả hai cái đầu gối tức là đầu mình cúi xuống sát cái mâm cơm không còn nhìn đâu gọi là gục đầu vai vế à, ờ, để cái đầu gối còn cao hơn cái đầu mình nhà quê ngày xưa ngồi ăn thì chúng là cứ giải chiếu ra ngồi cái mâm dưới đất ý, ngồi phệt xuống đất ờ, nhiều khi là hai đầu gối này, này đầu mình gục xuống các cụ cứ nói là tướng này ăn xấu, ăn cái kiểu gục đầu vai vế, cụ trách như thế. Đó, người xưa ta chê lắm. Đó. Và do tham ăn mà chúng ta thấy sao? Một người do tham ăn có thể bị sao? Bị mất cả danh dự như là cái anh chàng tham ăn trong câu chuyện trên. Mà ờ, mọi người ta khinh chê. Đó. Thế và khi ăn nhiều thì đại chúng biết rồi, ăn nhiều người ta gọi là ăn no thì lại ngủ kỹ, căng ra bụng thì trùng ra mắt, đúng không? À, căng ra bụng là trùng cái ra mắt, ăn nhiều thì tự nhiên lại buồn ngủ nó cũng hợp lý thôi đấy nó cũng rất là sinh lý cơ thể thôi khi chúng ta ăn nhiều thì máu nó phải dồn xuống dạ dày hết để nó tiêu hóa thức ăn nó đấy là nguyên lý của cơ thể nó bắt buộc đó. thế dồn xuống đấy thì nó không có máu lên trên não nữa phải không không lên não nữa thì nó phải buồn ngủ thôi cho nên người ta gọi là căng ra bụng là trùng ra mắt ra mắt nó trùng xuống nó díp mắt xuống cho nên ăn no thì lại lại nằm cành <laughs> ăn no thì lại nằm cành có ai lấy tớ thì khênh tớ về ca dao có câu mà ừ, có ai thế không Đó. ai đi lấy cái anh mà ăn no lại nằm cành ai đi kén kén chồng ai kén cái anh chàng đấy cả à, đó. thế chúng ta thấy đó thế rồi khi ăn nhiều á, thì nó lại cũng sinh lười biếng thường là thế cái người tham ăn thì người đấy cũng hay có tính lười biếng thân thể nó cũng dễ sinh mỏi mệt sinh ra nhiều bệnh tật đó đây cái hậu quả của ăn tham ăn nhiều thân thể mỏi mệt lại lười biếng rồi bệnh tật nó lại sinh ra đấy như trẻ con bây giờ tham ăn ăn nhiều sinh bệnh béo phì à, những cái gia đình giàu có sung sướng cũng rất nhiều bệnh do ăn nhiều ăn nhiều nó sinh bệnh đó thế nếu mà người tu mà nặng về ăn ấy, thì bị quả là cái ông tu sĩ miệng bụng à, người tu nào mà nặng về ăn thì cũng người ta trách là ông tu sĩ miệng bụng đấy tu cái miệng với cái bụng thôi làm sao thỏa mãn cái miệng và căng cái bụng ra gọi là tu sĩ miệng bụng thế và một cái xấu nữa một cái tệ nữa của cái ăn nhiều à, ăn tham người xưa người ta có câu sao bão noãn tư dâm dục cơ hàn khởi đạo tâm bão noãn tức là no ăn no căng rồi thì lại nghĩ đến cái chuyện dâm dục đó chân người mà tham ăn thì hay nghĩ đến chuyện dâm ái là như vậy đấy hai cái này nó đi liền với nhau thưa đại chúng đó rất là khó giữ được cái nhân cách của mình rất là khó giữ được cái cái giới luật cái đạo đức của mình một cái người mà tham ăn nó có nhiều những cái cái hệ lụy tệ hại nó kéo theo như vậy đấy đó. Đó. đấy là thầy nói à, những các cái những cái liên quan đến cái việc ăn mà nhu cầu ăn là nhu cầu căn bản của muôn loài để duy trì sự sống thế nhưng ăn như thế nào và ăn như thế nào nhất là đối với con người chúng ta và chúng ta ăn thế nào con người thì cũng là một, một loài động vật thôi mà động vật cao cấp à, chúng ta là con người mà tuy nhiên ấy, trong đó chúng ta vẫn có cái phần con cái phần con nhưng cái phần người nó phải hơn cái phần con phần con tức là phần vật đấy thưa đại chúng thế nhưng mà nhiều người thì cái phần người kém quá để phần con nó lấn lướt hết mà lấn lướt hết có khi là đến 80% là phần con, phần người chỉ có 10, 20% thôi, rất ít. đó Cho nên có những người sống như con thú đấy, chỉ có biết làm kiếm ăn để thỏa mãn mấy cái, mấy cái dục lạc của mình thôi, không hề biết cái gì cả, các đại chúng. Đó. Mà muốn, ấy, muốn để cái phần người nó hơn cái phần con, thì thưa đại chúng nó ở đâu ra? Nó phải ở cái sự giáo dục, ở cái sự học tập, rèn luyện và tu dưỡng, không ở đâu ra cả. Wow nó phải là từ ở cái sự được giáo dục này chúng ta phải học tập chúng ta phải rèn luyện chúng ta phải tu dưỡng thì mới có thể nâng cao cái, cái phần người cái phẩm chất người lên được còn không thì chúng ta cũng chỉ như một con thú thôi thưa đại chúng đó cho nên nếu một người mà đẻ ra mà quẳng vào một cái một cái cái cái đảo á, thì người đó sống như một con thú đấy thưa đại chúng không biết gì cả sở dĩ người ấy được trở thành người là sống trong xã hội loài người được giáo dục, được rèn luyện và trong quan hệ với con người, người đó mới thành người. Chứ còn một con người mà sinh ra cái ta quăng vào luôn trong một cái vườn thú, để trong vườn thú sống với con thú thì người đó cũng giống như những con thú. Đã có những nhà khoa học người ta thử nghiệm như vậy đấy. Đó, thử nghiệm đấy. Đó, cái này là Thầy có đọc, Thầy có thấy. Mà, mà cái đứa bé được thử nghiệm như vậy, về sau nó sống như con thú thôi. Về sau thì thế giới người ta cấm cái việc thử nghiệm này, không được cho phép lấy người để làm cái, cái thí nghiệm này nghe không? bỏ những cái đứa bé mới sinh vào được một hai tuổi vào sống với thú nó trở thành như thú vậy đấy, đấy. thế cho nên đấy, người hay thú là từ cái việc giáo dục đấy chủ tịch hồ chí minh nói sao à, đa do giáo dục đích nguyên nhân à, hiền dữ thành người hay thành thú là từ cái giáo dục này cái việc dạy dỗ này nó rất là quan trọng. Đó. Nha. Thế cho nên chúng ta phải học cách làm người và mà học từ cái ăn chứ không phải không đâu. Vì ăn là nhu cầu rất căn bản của sự sống. Không ăn thì không sống được. Nhưng ăn như thế nào? Đừng ăn như con thú, phải ăn đúng là của con người. À, đại chúng thấy, chúng ta thấy có rất nhiều cái kiểu ăn mà, mà xấu lắm. Mà. Ví dụ Thầy nói là ăn gì? Ăn nhồm, ăn nhòm, ăn tổng tộc, ăn hồng hục, ăn hồng hộc. Đó ăn hau háu ăn ngấu ăn nghiến ăn tươi nuốt sống đấy à, chúng thấy cái, những cái kiểu ăn đấy là rất là xấu phải không? Ừ, biểu hiện của những cái người tham ăn ăn nhồm ăn nhòm ăn thì ăn ờ, ăn tổng tộc ấy mà ừ, ăn hùng hục ấy người ta ăn cắm đầu cắm cổ mà ăn không? ăn ngấu ăn nghiến những ăn xấu là người không nên ăn như thế vào đói mấy cũng không ăn như thế vào ăn như thế nó nó rất là bản năng nó không phải có cái phẩm chất người nhiều đó thế cho nên người xưa người ta dạy người à, rất là kỹ người ta dạy người sao người ta dạy người học gì học ăn này học nói này học gói này học mở này học ăn đề chữ học ăn đứng đầu đấy vì ăn nó là cái đi đầu đại chúng hiểu không sống phải có ăn thế cho người ta gọi là đi kiếm ăn mà tôi đi kiếm ăn người đời chúng ta cũng là đi kiếm ăn đã chứ <laughs> Ờ, chưa phải là đi kiếm mặc trước tiên đâu kiếm ăn đã <laughs> ra ngoài đường thì hầu hết là một người đi kiếm ăn đấy chứ đấy, ăn nó vẫn là cái nhu cầu đầu tiên đó thế cho nên người xưa dạy dạy học ăn học nói à, học gói học mở ăn làm sao ăn phải trông nồi ngồi phải trông hướng à, cái ăn thì phải trông cái nồi xem nồi còn hay hết nhiều ấy ít để mà mình định lượng cái bụng mình nhà bảy tám người ăn cái nồi thì các cái nồi bé con con mà mình ăn mình chả trong nồi mình cứ cứ sới vào bát mình hết đấy thì để người sau người ta đói à, thầy thì thầy nhớ hồi bé nhà thầy cũng thế chị dâu cả mới về làm dâu đó, thì con dâu bao giờ cũng thế phải ngồi đầu nồi mà có bao giờ được ngồi trong phải ngồi đầu nồi sới cơm nhà thì đông các em cho nên ấy, nói thật với tư đại chúng ấy, gần như cả bữa khi chỉ ăn được một hai bát cơm thôi các em nó cứ đưa bát liên tục cứ là phải sới liên tục ấy rất là khổ nên cho nên là thầy rất là thương chị dâu cả đấy, vợ của cái bác đức bây giờ thương lắm nghĩ mình là sao đấy nhiều hôm thầy tranh ra thầy ngồi đầu nồi cái nồi thì có hai bên thầy ngồi đầu nồi thầy sới đỡ chứ đó thưa đại chúng nó như vậy đấy nhưng không phải không đâu cho nên các cụ mà ăn phải trông nồi dạy cách mình ăn phải trông nồi để biết lượng cái mình còn có người nữa ngồi trong hướng đừng ăn thỏa đói đừng nói thỏa giận ăn cho thỏa cái đói sau năm 45 đấy chết luôn bội thực wow. không tốt đâu ừ. ăn làm sao cho cao cho quý ở làm sao biết khéo biết tùy đấy người xưa người ta dạy thế ăn làm sao cho nó cao nó quý ăn để rồi người ta khinh như cái anh chàng trong câu chuyện trên thì thật sự rất là rất là tủi rất là nhục phải Đó. cho nên làm người là con người phải biết ăn từ ăn tốn nhìn trước nhìn sau có tiết độ chừng mực Đó mẹ dạy con gái về nhà chồng thế con phải về đấy con phải khéo biết ăn biết ở đấy cái chữ ăn vẫn đi đầu đấy ăn làm sao con dâu về chồng ăn uống phải làm sao cho nên chúng ta thấy không cái việc ăn đó, nó nó vẫn đi đầu nó rất quan trọng nha cho nên người xưa người ta nói này nhìn cách ăn uống của một người có thể biết được tâm tính của người đó biết được ý chí người đó và có thể biết được cả cái số phận của người đó đấy cho nên làm người ở trên đời chúng ta phải học cả cái ăn này đó. ăn làm sao cho cao cho quý đấy vào ăn làm sao cho đẹp không thể ăn như một con vật được con người nó khác con vật chỗ đó đấy